còn cái trận thằng Baye và thằng Man City thì mình cho tất cả anh em nằm thằng Baye nhưng mà anh em thấy trong video mình đã nhận định cho tất cả anh em thì mình cho anh em nằm Baye nè và cho anh em nằm thêm cái mã tài gốc hiệp 1 và tài gốc full trận thì anh em cũng đã húp được hai cái mã tài gốc mà anh em gãi cái mã ba ve nhưng mà trong nhóm của mình có gửi thêm cho tất cả anh em nữa là một cái mã kèo tài thì tối hôm qua anh em nằm dưới nằm tài và nằm thêm mã tài gốc thì trong cái trận của thằng ba ve này thì anh em thua mà thằng ba ve nhưng mà anh em vẫn lãi được hai cái mã tài nha thì thì đó là th anh em thấy nhiều khi mình nhận định kèo cho tất cả anh em trên những cái video mà anh em đã xem qua thì anh em thấy nhiều khi những cái trận đó mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo mã kèo chính mà nó lại thua nhưng những cái mã kèo phụ mình cho anh em ăn full luôn nha chưa có gãi mã kèo nào luôn nha anh em thì anh em thấy trong cái trận giữa Inter Milan nè và Benfica thì mình cho anh em nằm góc full nè ăn full nè là trận của thằng Ba anh em cũng nằm góc ăn full nè đó hai cái mà hai cái trận này anh em chỉ cần nằm mấy cái mã kèo phụ thôi là anh em có tỷ lệ anh em thắng rất là cao không cần anh em phải nằm những cái mã kèo chính đâu nha thì còn những anh em nào đang chơi bên ngoài thì anh em không có biết tới những cái mã kèo phụ để anh em chơi giống như anh em chơi ngoài qua thầu qua cò anh em đâu có thể chơi được những mã kèo gọc kèo thẻ đâu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 Sporting diễn vào lúc 2 giờ ngày 14 tháng 4 hiện tại mình nhận nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên cho có một cái đội hình dự kiến ra sân của hai đội thì mình sẽ tiến vào phần thành tích gần nhất của hai đội nha anh em thì anh em thấy thành tích gần nhất bên phía đội chủ nhà tất nhiên đó là Juventus thì Juventus à, trong 10 trận gần nhất thì Juventus đã trên tính trên mọi đấu trường luôn nha anh em thì Juventus đã thắng 7 trận và để thua 2 trận hòa một trận trước Inter Milan thì anh em thấy um, trận thua gần nhất của Juventus là để thua Lazio với cái tỷ số là 2-1 trên đấu trường Serie A thì anh em thấy trong những trận gần đây nhất của thằng Juve thì Juve đang bị rất nhiều thẻ đỏ nha anh em hầu như là trong 3 trận gần nhất thì Juve đã bị thẻ đỏ hai trận rồi giống như trận vừa rồi mới gặp thằng Inter mới bị vẫn mới bị một thẻ đỏ trước đó gặp à, thằng Inter cũng vẫn bị thẻ đỏ thì nói chung hai thằng Juventus đa số là bị thè đỏ rất là nhiều luôn trong những trận gần đây nha anh em thì cái trận nào mà có Juve thì anh em cũng có thể đầu tư vào cái mã tài thẻ nó cũng rất là ổn định cho tất cả anh em luôn thì à, còn bên phía Sivatin thì anh em thấy bên phía Sivatin trong 10 trận gần nhất thì Sivatin chưa để thua một trận nào bên phía ờ, giải Bồ Đào Nha nha anh em đây anh em thấy đã thắng hết 8 trận và để hòa hai trận chưa để thua một trận nào thì anh em thấy cái phong độ của thằng Sporting cũng đang rất là tốt trong uh, trên mọi đấu trường luôn nha anh em đây anh em thấy lúc trước cúp C2 thì Sporting thắng Arsenal Arsenal là hiện tại là đang mùa ọc trùm của ngoại hạng Anh nhưng mà Sporting đã hạ Arsenal với một cái cách dễ dàng luôn nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần đối đầu của hai đội thì anh em thấy trong lịch sử đối đầu năm 2017 á, thì thằng uh, Juventus nó có thể ăn thằng Sporting với cái tỷ số là 2-1 và lượt về một điều thì còn hiện thời buổi hiện tại á, thì thằng Sporting đang có một cái phong độ rất là cao thì liệu thằng Juventus có thể ăn được thằng Sporting trong cái lượt uh, đi của tứ kết cúp C2 này không thì mình sẽ tiến vào cái phần uh, lịch sử đối đầu của hai này trong trận gần nhất đó là một điều cho tất cả anh em xem luôn nha thì anh em thấy trong cái lượt đó đấu trên sân nhà của thằng Sibotin nhưng mà cái đội thắng trong hiệp 1 thắng trước á, là cái thằng Sibotin thắng với cái tỷ số là 1-0 đây anh em thấy đây thì vào phút thứ 20 bên phía Sibotin có cái bàn thắng nâng lên tỷ số là 1-0 và cái phút thứ 79 thằng bên phía Juve mới gỡ là cái tỷ số là một điều nha anh em thì anh em thấy hai thằng này gặp nhau trung bình nó từ 5 đến 6 thẻ vàng thì anh em cũng có thể đầu tư vào cái mã tài thẻ thì tỷ lệ anh em thắng là rất là cao luôn nha đây anh em có thể đầu tư vào cái mã tài thẻ cho mình luôn nha thì còn góc góc trong cái trận đối đầu lần đó là tới 10 quả góc 7 góc nghiêng về bên phía Juve và ba góc cho thằng Sporting thì trong cái trận này anh em cứ đầu tư mạnh tay vào cái mã tài góc cho mình thì rất là ok luôn nha đây anh em thấy trong cái bảng đấu đợt đợt đó là có Juve, Sporting, Barca, Olympiaco thì anh em thấy à, thằng chỉ có tin đã rớt trong từ cái dòng bảng luôn nha anh em đó thì à, năm đó tới năm 2017 là anh em hiện tại là bây giờ năm 2023 thì đang cái đội bóng của tin đang có một cái phong độ rất là cao trong những trận đấu gần đây nhất luôn nếu mà anh em đã xem được tới cái giải Bồ đầu Nha thì anh em biết thằng tin đang có cái thứ hạng ở Bồ đầu Nha rất là tốt luôn nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái thứ hạng bên vị trí của Bồ đầu Nha cho tất cả anh em xem luôn nha đây thì trận gần nhất Sporting mới vừa ăn thằng Casabia với cái tỷ số là 4-3. Thì anh em thấy vị trí thứ hạng của thằng Sporting đang đứng ở xếp thứ tư trên bảng xếp hạng và có 57 điểm sau 27 vòng đấu. Thì nếu mà tính theo câu lạc bộ mà bên phía Bồ Đào Nha thì thằng Sporting đang có một cái phong độ rất là tốt. Đây anh em thấy à, Sporting đang đứng vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng thì thằng Sporting có chắc cái vé để mùa sau đi lên C1 đó nha anh em. Đi lên C1 đó thì mình sẽ tiến thêm vào cái uh, uh, cái trận vị trí trên bảng xếp hạng của thằng Juventus. Juventus thì à, nói chung à, ý thì nó cũng có rất là nhiều cái à, câu lạc bộ nổi tiếng chứ không chỉ riêng Juventus đâu nha anh em. Thì có Lazio nè, Inter Milan, Napoli rất là nhiều câu lạc bộ thì anh em thấy Juventus trong cái mùa này Juventus rất là xa sức trên bài vị trí bảng xếp hạng anh em thấy Juventus đang đứng vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng luôn thì đa số thằng Juventus này nó đá hàng cánh rất là nhiều anh em thấy trong trận vừa rồi thôi Juventus cũng đã đá được 6 quả góc thì đây, nếu mà tính trung bình đó, nó tài góc nó tầm 9 quả thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài góc thì mình chia ra 6 4 thôi anh em thì thằng thằng Juve là cái thằng đội chủ nhà thì mình sẽ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 đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra cho tất cả anh em trong cái trận này nhà cái đang đánh giá đội chủ nhà được lợi thế sân nhà thì nhà cái đưa ra với cái mã kèo là thằng Juventus chấp với cái tỷ số là à, chấp với cái mã kèo là 0.5 và tài xỉu 2 2,25 thì cái trận này á nếu mà anh em xem theo mà một cái phong độ và một cái thành tích của hai đội thì anh em khó mà có thể đánh giá và có có để mà anh em có thể đi được cái mã kèo trong cái trận này nhưng mà riêng về mình kinh nghiệm mình đã soi kèo và mình nhận định thì mình nhìn sơ bộ cái trận đấu này thì mình có thể dự đoán là cái tỷ số trong cái trận đấu này một là không đều hai là một đều cho tất cả anh em thì anh em có thể đầu tư cái mã kèo là thằng Sporting được cộng 0.5 đây đội sân khách thì Sporting được cộng 0.5 mạnh tay trong trận này cho mình thì tại sao mình cho mất tất cả anh em nằm mã kèo dưới thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của hai thằng này lượt đi là thằng Juve nó ăn với tỷ số 2-1 và lượt về là một đều thì anh em có thể đầu tư đợt này thằng Juve đã được lợi thế sân nhà thằng Juve sẽ tấn công nhưng mà cái hàng phòng thủ của thằng Sporting cực kỳ chặt chẽ trong những cái năm gần đây mà Sporting đã giống như cái mùa giải 2022 2023 này thằng Sporting đá cực kỳ trái và được cực kỳ hay hàng phòng thủ cực kỳ tốt thì anh em có thể đầu tư mạnh tay vào cái mã kèo là Sporting được chấp 0,5 nè đó đó là cái mã kèo tặng cho tất cả anh em tài xỉu thì mình sẽ cập nhật lên nhóm trực tiếp cho tất cả anh em khi có cái đội hình chính thức ra sân và cái tỷ lệ kèo nó chính xác nhất à, bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong cái trận đấu này luôn thì trong cái trận này mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo trận là anh em nằm xì Boston được chấp 0.5 nè, được cộng 0.5 nè nha anh em. Thì anh em cứ nằm mạnh tay cái mã kèo này cho mình. Thì trong cái trận đấu này tài xỉu mình không cho anh em, mình chỉ lót cho anh em một mã kèo chính và hai mã kèo phụ, hai mã kèo đặc biệt để anh em có thể đánh anh em tỷ lệ anh em ăn rất là cao. Đó, một mã kèo chính cho tất cả anh em nằm xì Boston nè kèo góc thì mình cho tất cả anh em nằm tài góc chính cho mình nằm tài góc chính thì anh em thấy trong lịch sử đối đầu của hai hàng này tỷ lệ của thằng du que là được 60 phần trăm tấn công góc thì anh em cứ đầu tư mạnh tay vào cái thằng tài góc chính cho mình thì mình dự đoán trong trận này sẽ 6 năm góc dành cho du que là 11 quả góc thì anh em cứ đầu tư vào cái mã kèo là tài góc chính mạnh tay cho mình còn hiệp 1 hiệp 1 thì sẽ tầm có 6 quả góc 32 342 hoặc là ba đều góc thì anh em có thể đầu tư mạnh tay vào cái mã kèo là 4.5 góc thì cái tỷ lệ anh em thắng rất là cao anh em cần nên quan trọng anh em nhớ hai cái vấn đề là hai cái vấn đề cái tỷ lệ kèo gốc anh em nên mua đánh mạnh tay vào từ đầu cho mình đây là hai cái mã kèo đặc biệt mà anh em nên đầu tư mạnh tay để anh em có thể kiếm được lợi nhuận còn mã kèo trên dưới chỉ là mã kèo giống như để anh em đánh thêm thôi anh em chỉ cần vào mà nhẹ tay cần chỉ bỏ tiền nhưng mà anh em mạnh tay hai cái mã kèo gốc thì cái tỷ lệ anh em húp kèo rất là cao luôn thì đó là cái phần mà chốt kèo cho tất cả anh em trong cái trận Juve và thằng Sporting này thì mình sẽ chốt cho tất cả anh em ba cái mã kèo này thì anh em cứ nằm mạnh tay vào ba cái mã kèo này cho mình thì đó là cái phần chốt kèo của mình về cái trận của thằng Juve và Sporting thì còn những anh em nào mà đang chơi bên ngoài qua thầu qua cầu anh em không có thể chơi được những mã kèo gốc kèo thẻ thì hoặc là kèo rung anh em không thể xây sở kèo được giống như ngày hôm qua thôi mình cho tất cả anh em những cái kèo giao hữu nữ Hiệp 1 anh em đã muốn ăn full kèo qua hiệp 2 mình thấy không ổn kêu anh em xả xả là anh em tí là anh em đã lời rồi anh em xả ra anh em xả bỏ thôi giống như anh em xả bỏ thì bắt đầu anh em đi nhịp dò thôi anh em chả cần phải đá còn anh em chơi ở ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ ngồi gồng gồng hết trận đấu một là anh em thua hai là anh em hòa cái đó là cái giống như cái bất tiện cho tất cả anh em đang chơi ở ngoài còn anh em chơi trang thì rất là dễ mình kêu xả kèo một cái vô bán cái rụp rồi xong đó anh em có thể bán kèo được đang trận đấu diễn ra có lợi thế cho tất cả anh em anh em bán lời anh em cứ bán mình kêu bán đi anh em cứ bán lời thì nhiều khi nó xây sở kèo như vậy rất là dễ cho tất cả anh em để anh em chơi còn anh em chơi ở ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ ngồi gồng thôi đó thì anh em nào mà có nhu cầu muốn đăng ký trang để anh em chơi cho nó tiện hơn chứ anh em chơi ở ngoài qua thầu qua cò anh em xa bờ rất là nhiều rồi thì anh em cứ đăng ký trang mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em đăng ký trang để anh em vào nhóm của mình để anh em chơi được những mã kèo gốc kèo thẻ luôn thì cái tỷ lệ anh em húp rất kèo rất là cao thì anh em nếu mà anh em không tin tưởng mình thì anh em xem qua những cái video mà mình nhận định trước đó cho anh em anh em đi từ cái video anh em xem kỹ anh em phân tích rõ cho mình mình nhận định kèo gốc cho tất cả anh em bữa giờ có thua một trận nào chưa đó quan trọng là những cái mã kèo phụ của anh em không bao giờ mà anh em đánh mà anh em lại lỗ được hết đó đó là quan trọng và cái vấn đề đó anh em cần phải nên biết nha thì à, mình cũng chỉ nói sơ lược về cái cách mà anh em đang chơi ngoài vẫn đang bị có một cái vấn đề bị bất cập thì anh em cứ vào mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em và chỉ cho anh em đăng ký trang chơi thì anh em khỏi phần phải lo cái sự uy tín của cái trang mà mình giới thiệu mình đã lên tới đây mình làm cái một cái kênh kèo bóng cực kỳ lớn cho tất cả anh em rồi thì tất nhiên mình cũng phải giới thiệu cho tất cả anh em cái cái trang uy tín nhất châu Á hiện nay luôn cho tất cả anh em để anh em có thể chơi được những cái mã kèo đầu tư nó hấp dẫn nhất thì đó là cái phần mà hướng dẫn và nhận định của mình trong trận của thằng Juve và thằng Sporting này thì anh em nào mà đang xem được video này thấy hay á, thì để lại cho mình một lượt đăng ký và một lượt uh, uh, like